Thân chào bạn, xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng Nhà đầu tư, nhà đào tạo, nhà sáng lập ra hệ thống đầu tư DVD Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một bí mật của nhân loại Đó là lãi kép Và một thiên tài vật lý học đã thốt lên rằng lãi kép chính là kỳ quan số 8 của thế giới Vậy lãi kép là gì ạ? đã kép là nếu bạn đầu tư một đồng vào thì sau một năm cái lợi nhuận của bạn cũng với số vốn của bạn ban đầu bạn tiếp tục tái đầu tư thì sang năm tiếp theo cái phần trăm của lợi nhuận năm trước đó tiếp tục sinh ra lợi nhuận thì đó chính gọi là lãi kép ví dụ nếu bạn đầu tư một tỷ đồng thì sau một năm bạn lợi nhuận của bạn là 50%, bạn lãi là được là 500 triệu đồng và bạn tiếp tục mang 500 triệu đồng cộng với 1 tỷ đồng từ số gốc của các bạn bạn tiếp tục đi tham gia đầu tư và cái số lợi nhuận tiếp theo từ 500 triệu đồng của phần lãi năm trước đó chính là lãi kép và trong quá trình nghiên cứu thì Ambe Einstein có nói rằng là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng đó là nguyên tắc 72. Vậy nguyên tắc 72 nói gì ạ? Nguyên tắc 72 nói rằng là nếu bạn chia 72 cho số phần trăm lợi nhuận thì sẽ bạn sẽ biết rằng sau bao nhiêu năm cái số tài sản của bạn sẽ tăng gấp đôi. Giả sử bạn đầu tư 1 tỷ đồng với lãi suất là 10% một năm và bạn tiếp tục tái đầu tư năm tiếp theo với tỷ lệ lãi suất tương tự như vậy thì bạn lấy là 72 chia cho 10 thì sẽ tương ứng 7,2 năm thì bạn sẽ biết rằng là sau 7,2 năm bạn đầu tư 1 tỷ với lãi suất là 10% và tiếp tục tái đầu tư thì 7,2 năm số tài sản của bạn sẽ tăng gấp đôi tức là 2 tỷ đồng và bạn tiếp tục mang 2 tỷ đồng tiếp tục đầu tư thì sau 7,2 năm tiếp theo thì số tài sản của bạn sẽ lại tiếp tục tăng gấp đôi tức là 4 tỷ đồng và bạn biết rằng là sau 14 năm bạn đầu tư thì 1 tỷ đồng bạn sẽ tăng được là 4 tỷ đồng sau 14 năm đấy chính là lãi kép vậy điều gì để giúp cái tài sản của bạn tăng nhanh hơn đó là các bạn gia tăng tỷ lệ thành công của quý vị các bạn thay vì 10% các bạn tăng là 20%, 30% và 40% thì sao? 50% thì sao? Thì tài sản của bạn sẽ tăng lên rất nhanh và đây chính là cái công thức để bạn tìm ra là bạn đầu tư vào đâu để tạo ra tài sản của bạn tăng lên nhanh nhất. Các bạn có thể đầu tư vào bất động sản. Thì trong đầu tư bất động sản thì các bạn biết rằng là à, thường là chu kỳ bất động sản nó cần phải thời gian nhiều hơn. Nên chính vì vậy nếu những bạn am hiểu về bất động sản thì các bạn cũng thể thấy đây là một cái công cụ giúp các bạn tạo ra lợi nhuận, tạo ra lãi kép của bạn nhanh chóng với những người đầu tư am hiểu bất động sản. Còn với những người đầu tư về vàng thì các bạn biết là sau thời gian dài vừa qua thì số vàng tức vàng gần như không tăng giá nên việc mà để tạo ra lãi kép trong thời gian ngắn như vậy trong thời gian vừa qua như vậy thì thực sự là chúng ta thấy là không hiệu quả. Bạn đầu tư Forex thì sao các bạn có thể duy trì được cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn tiếp tục gia tăng, tiếp tục tăng đều đặn trong một năm hay không ạ? Cái lợi nhuận của bạn trong một năm nó là bao nhiêu ạ? 30%, 4% hay 50%? Liệu cái lợi nhuận đấy nó có duy trì được đều hay không ạ? Và chúng ta biết rằng là trong cái lãi kép thì đầu tư quan trọng nhất chính là đầu tư về con người. Nếu bạn tiếp tục gia tăng cái khả năng của con người mình tiến bộ hơn ngày hôm qua một phần trăm thì sau một năm bạn biết là cái con người của bạn cái khả năng của bạn sẽ tiến bộ sau thế đến điểm hiện tại là bao nhiêu không ạ đó là bao nhiêu ạ đó là 37 lần tức là 37 lần vậy một cái cách đơn giản nhất là các bạn hãy phát triển bản thân chúng ta bắt triển bản thân con người mình mỗi một ngày hơn ngày hôm qua là một phần trăm thì thực tế bản thân các bạn cũng sẽ sau một năm con người của bạn sẽ lên 37 lần tương tự như vậy trong đầu tư chứng khoán thì các bạn cũng có rất nhiều hệ thống đầu tư khác nhau thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn có những cái hệ thống để các bạn có thể gia tăng lãi kép một cách nhanh chóng như chúng ta biết hệ thống đầu tư giá trị đây là hệ thống mà giúp Warren Buffett gia tăng lợi nhuận của ông ấy trong thời gian ngắn tăng gấp đôi, gấp ba và gấp nhiều lần khi mà ông tìm kiếm được những cổ phiếu hàng đầu và ông tiếp tục tái đầu tư khi mà những cổ phiếu đấy mang lại lợi nhuận. Bản thân ông đầu tư rất nhiều vào những cái công ty như là Coca-Cola, những công ty bảo hiểm, đặc biệt là những công ty bảo hiểm. Tại vì công ty bảo hiểm tiếp tục sinh lời cho ông và có rất nhiều cái nguồn vốn để ông tiếp tục đầu tư và chính đấy đây mới là cái lợi kép để ông tái sử dụng tái đầu tư và mang cho ông một cái thành quả rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn còn với chúng ta thì sao chúng ta có rất nhiều hệ thống đầu tư chúng ta có thể trở thành Warren Buffett nếu chúng ta có số tiền lớn chúng ta biết được cái công ty tiềm năng và chúng ta có thể đầu tư 5 đến 10 năm còn trong trường hợp nếu chúng ta đầu tư vào những chỉ báo kỹ thuật đầu tư vào những cổ phiếu tăng trưởng thì sao thì ở đây Dũng bật mí cho các bạn là các bạn nên đầu tư vào một cái hệ thống đầu tư tăng trưởng tại vì các hệ thống đầu, đầu tư tăng trưởng đã giúp cho các bạn gia tăng lợi nhuận không phải 20% 30% và thậm chí là 100% trong thời gian ngắn Vậy nếu tài sản của bạn tăng 100% trong một năm thì điều gì sẽ diễn ra với các bạn? Điều gì có thể làm thay đổi quý vị và các bạn nếu tài sản của bạn tăng 100% một năm? Các bạn đặt ra một câu hỏi nhá. Sau bao nhiêu năm nếu bạn đầu tư 1 tỷ đồng và sau bao nhiêu năm tài khoản của bạn sẽ tăng lên 100% một năm? Đây là một con số khổng lồ nếu chúng ta biết đầu tư. Hãy đầu tư vào con người chúng ta, hãy đầu tư vào chính bản thân chúng ta để tạo ra cái lợi nhuận tăng gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp nhiều hơn câu chuyện đó không phải là câu chuyện hoang đường bản thân William Monel à, người sáng lập ra hệ thống đầu tư Castellane cũng đã có những thành tích vượt trội khi mà ông đã đầu tư trong vòng 5 năm liền cái lợi suất của ông đã trên 100 một năm một người mà chúng ta cũng mới biết tới đây đó là Mac Mini cũng tương tự như vậy ông đầu tư từ 5.000 đô la trở thành trên 1 triệu đô la trong khoảng thời gian rất ngắn bởi vì cái lợi suất của ông là trên 300% trong 5 năm liền Lợi suất 300% trên 5 năm liền Vậy ông sử dụng hệ thống đầu tư gì ạ? Chính là hệ thống đầu tư tăng trưởng Có sự kết hợp của các cổ phiếu tăng trưởng Và đấy là cơ bản Cộng với các yếu tố kỹ thuật Đây là hai cái yếu tố được kết hợp với nhau để trở thành hệ thống hoàn hảo Giúp các nhà đầu tư cá nhân có thể gia tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng còn nếu chúng ta đầu tư kỹ thuật thì sao? đầu tư kỹ thuật cũng có thể giúp các bạn gia tăng rất nhanh tuy nhiên cái rủi ro về doanh nghiệp có thể là làm bạn mất đi các giá trị hiện tại của mình tại vì có rất nhiều cổ phiếu nếu mà chúng ta không nghiên cứu rõ về yếu tố giá trị thì trong một vài trường hợp nào đó chúng ta có thể là trả giá rất đắt khi mà chúng ta không nghiên cứu về cơ bản nên uh, theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì Dũng nhận thấy rằng là à, việc kết hợp đầu tư tăng trưởng cộng với đầu tư kỹ thuật sẽ giúp các bạn có thể bảo toàn được cái vốn của mình khi mà các bạn đã có lợi nhuận cũng như là các bạn tìm ra những cổ phiếu thành công nhất, những siêu cổ phiếu, những cổ phiếu mạnh nhất trong quá trình đầu Thay vì chúng ta chỉ đầu tư một số cổ phiếu mà chúng ta không biết được cái tiềm năng nó phát triển ra sao. Nếu chúng ta muốn thành công trên thị trường thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta đầu tư vào chính bản thân chúng ta tại vì đầu tư của bản thân chúng ta nó chính là giá tương ngắn giá trị đích thực của chúng ta chính là lãi suất kép mỗi một ngày chúng ta phát triển một phần trăm và chỉ trong một thời gian rất ngắn bản thân chúng ta đã phát triển và lớn lên rất nhanh và đây chính là giá trị cốt lõi của mỗi con người chúng ta và đây cũng là lãi kép khi mà chúng ta đầu tư vào bất cứ cái công ty nào khi mà chúng ta có kiến thức một lần nữa Dũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, theo dõi cái chia sẻ của Dũng ở trong cái chương trình này. Và nếu các bạn thấy hay, hãy share, like, đặc biệt là ấn chuông phía dưới để các bạn có thể nhận được giá trị nhiều hơn, đặc biệt là những video mới nhất. Và còn với những ai muốn hiểu rõ được về các chiến lược đầu tư, đặc biệt là một cái tài liệu về VSA thì các bạn có thể đăng ký ở phần dưới ở chương trình này thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị các bạn. Đây là một chương trình rất tuyệt vời, các bạn sẽ hiểu rõ được cái giá trị cốt lõi của một cổ phiếu, bạn có thể biết được cái hướng đi của các nhà đầu tư lớn và đây là một cái công cụ giúp các bạn hiểu rõ, hiểu thấu về thị trường. Và chúng tôi còn tặng cho các bạn đó là một cái mẫu hình, đó là mẫu hình số 1. Các bạn sẽ hiểu rõ được vì sao cổ phiếu cần những cái thời gian, cần các yếu tố tích lũy, cần những cái rũ bỏ, cần yếu tố siết chặt để cổ phiếu đi lên được. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi tặng cho quý vị các bạn à, một cái giá trị đó là những cuốn sách ebook để các bạn nâng cao giá trị bản thân của của mình và mỗi một ngày các bạn chỉ cần tăng giá trị bản thân các bạn lên một phần trăm thì chỉ sau một thời gian ngắn các bạn sẽ cải tiến được cái hệ thống đầu tư của mình và chúc các bạn thành công Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn.